chào các bác nhá shop online tân ánh ngọc ánh nhá ở lại gửi lời chào anh em giới thiệu với anh em à, mẫu kéo cắt cành giới thiệu tới các bác làm vườn nhá hôm trước là mới chỉ có mẫu kéo 3 à, mét thì hôm nay là shop có cả hàng 3 mét cả có cả hàng 4 mét nha các bác nhá đây các bác nhìn này đây đây sọc không xỉ cái gì nhá nói tóm lại đó là hàng Trung Quốc Đấy, đầu tiên các bác cứ nắm như vậy toàn bộ loại hàng Trung Quốc, Đài Loan. Thì đây tôi sẽ bóc ra là giới thiệu cho các bác. Đầu tiên là cái mẫu 3 mét này. Mẫu 3 mét này có giới thiệu rồi, nhưng cho các bác xem lại để các bác nắm được nhá. Đây, hàng thực tế. Lần trước ấy thì có thể là cái tay cầm này này nó màu khác các bác nhá. Còn lô hàng thực tế lần này là tay cầm có nói thực tế đây này. Đây, đây là trên mũi này đây là tay cầm này là nhựa màu xanh đấy các bác nắm được nhá cái hàng thực tế là này như vậy chứ còn những các bác mà xem clip trước cầm nhận clip trước rồi ấy, thì nó là màu khác như hàng thực tế lần này nó là màu vậy thì bây giờ đấy là đến cái mẫu 3 ờ, mét này là đến mẫu 4 mét này mẫu 4 mét thì cái tay cầm phía dưới này nó lại là màu tím nó lại màu tím nhá đây là mẫu 4 mét Đấy thì bây giờ tôi sẽ đo cho các bác nắm được một số cái thông tin số cái thông số của nó nhé đây nó là cái chiều cái kéo đã thu ngắn nhất nhé, cái kéo đã thu ngắn nhất đấy quay này quay này cho anh em thấy cả luôn kéo thu ngắn nhất thì với cái thu ngắn nhất này cái cây kéo 3 mét của chúng ta nó sẽ dài nó sẽ dài vào là một mét tám mươi nó sẽ dài một mét tám mươi đây, nó sẽ dài 1m80 các bác nhá. 1m80. Còn đối với cái kéo 5m à cái kéo 4m tôi xin lỗi, cái kéo 4m thì ngắn hết cỡ. Nó sẽ là 2m30. 2m30 đây này các bác này. Đấy, 2m30 cho cái kéo 4m. Rồi. Đấy là cơ bản về cái số đo chiều dài khi ngắn hết cỡ. Thế còn khi dài hết cỡ thì nó sẽ là cái dài này sẽ là 4 mét nhưng mà cũng phải nói trước với các bác là gọi là 4 mét thôi nhưng mà nó sẽ không được đủ chắn đâu phải là 3 mét 90 3 mét 9 mấy đấy nhiều khi các bác đừng có so xe là về đo lại thiếu mất 5 phân rồi xốp ơi nè tôi rất là vất vả trong vấn đề đấy cái này là do nhà sản xuất ra sản xuất ra có vậy thôi nhưng mà nó thuộc dạng 4 mét đây hàng rất là đẹp rất chắc chắn nha hàng này là hàng Trung Quốc hàng à, Trung ương hàng loại một có đủ các tem mát và qua đủ các loại kiểm định nha các bác nhé đấy đây là phía trên nữa phía trên nữa tôi bỏ ra các bác xem bỏ mấy ghim ra là là xem lấy được thôi rồi cái trên này là có cho các bác một cái lưỡi cưa cái lưỡi cưa Đấy. cái cưa này nhé đây những cưa này còn đây là những cái nhãn hiệu ở trên này cho các bác này đây nó có ghi rõ ràng này ừ, chiều dài ngắn nhất là 2.3 mét đấy tôi có vừa mới đo rồi đấy cái, chiều dài nhất này đây chiều dài nhất là 4 mét này ngắn nhất 2 mét 3 này trong khoảng với tên này đây là những cái thông số của nhà sản xuất nhé đây gọi là kéo cắt cành trên cao ờ, kéo cắt hoa quả nhà này hoa quả trên cao lưỡi cưa này giúp các bác cưa cành nhé đấy thì tôi là giới thiệu cái 4 mét thôi và cái 3 mét nó sẽ tương tự nhá 3 mét nó sẽ tương tự các bác nhá đây cây cưa còn đây là phần lưỡi phần lưỡi trên đây, phần lưỡi trên thế để cho các bác ờ, về chiều dài các bác muốn lấy chiều dài ra hơn ấy đây có cái nẫy bóp này các bác bóp vào đấy các bác sẽ rút ra trong mỗi đường ống này nó có cái lỗ chốt Đấy, các bác ưng ý ở đâu Khi các bác bóp này các bác thỏ tay ra nhá Nỗ đầu tiên, nỗ thứ hai Các bác nhả ra kéo lên nỗ thứ hai chưa Các bác bỏ tay ra này Các bác lôi từ từ Tới nỗ thứ ba tự động nó sập xuống các Bác thấy chưa Đấy, cái này là sẽ không xoay tròn được Đấy, khi các bác có lôi ra khỏi lẫy nó vẫn không xoay tròn nó có hai bên hai cái rãnh như này hai đường dây rãnh như này đấy là nó giúp uh, giữ cho các bác này dưới này nữa này cũng có đường dây giữ này là giúp cho các bác cái này ống này để nguyên không bao giờ bị xưa lay chuyển này các bác cứ rút lên thôi đấy. đây để tôi rút hết cỡ ra đây, đây là cái này là cái hết cỡ đây đấy, hết cỡ đây 4 mét nha 4 mét các bác nha đấy, giúp cho cắt hoa quả trên cao cái đây nói là 4 mét thì hết tầm nó sẽ là 4 mét thế nhưng mà khi nói là khi các bác rút ra hết 4 mét rồi ấy, là nó hết công suất của nó rồi đấy thì cái khả năng hoạt động của nó không được cứng cáp cho lắm cũng như là lực của mình thôi mình mà dùng hết công sức rồi thì nó sẽ không được khỏe lắm nên các bác sẽ dùng cái tầm vừa vừa dùng tầm vừa vừa này đấy dùng ở tầm vừa vừa khoảng 3 mét mấy ấy, thì nó sẽ khỏe hơn tại vì các bác phải hình dung ra là đây là cái ống dưới đây là cái ống trên hai cái này nó thụt vào nhau thụt vào nhau thì khi các bác càng lôi ra xa ấy thì có nghĩa là cái ống dưới này ấy, nó càng ngậm vào cái ống cái ống trên này này nó càng ngậm vào cái ống dưới này ít thì khi nó ngậm ít như vậy ấy, thì cái lực nó phải yếu rồi nhá rồi các bác lên cái nấc này thì nó rất là khỏe Đấy, rất cực kỳ là khỏe luôn đây Đấy, tùy theo các bác cần ở cái độ cao bao nhiêu có thể lấy cây 3 mét hoặc cây 4 mét cây 3 mét cây 4 mét này chênh nhau ờ, mấy chục nghìn thôi đây còn về phần tay cầm ở dưới này các bác xem này tay cầm này là bằng chun mềm nắm vào rất là êm các bác khi các bác rơi lên cắt các bác lựa chỉ vị trí trên đây kìa nó không hợp lý các bác lại xoay được xoay được đấy giúp các bác xoay tròn để lựa cái vị trí mũi kéo ở trên kia cho nó phù hợp nhé cho nó phù hợp cho đúng còn khi các bác à, dùng các bác nhả khóa này ra nhả khóa này ra thì sẽ nhả dây cáp vào ra nhả dây cáp vào ra khi mà nhả dây cáp vào ra này ra rồi ấy, thì đồng nghĩa với phía trên này đây đồng nghĩa phía trên này tôi cái cho ngắn hết cho các bạn dễ nhìn đồng nghĩa phía trên này đấy đồng nghĩa phía trên nhả mồm ra đây tôi nhả này khi nó bóp bóp vào cái mồm nó ngậm lại nó ngậm lại nhá nó ngậm lại nhá cái khi nó ngậm ấy thì các bạn nhìn đây giúp tôi à, phần lưỡi là phần bên này nó sẽ chém vào phần lưỡi dưới này để giúp đứt cái cành nó đứt cái cành phần còn lại là phần nhựa mà có cái răng này, này thì nó sẽ được cái phần thép có răng này chặt xuống để nó kẹp cái cành lại kẹp cái cành lại cho các bác hoặc là kẹp cái quả lại cái này là ứng dụng cho các bác dùng à, hái quả trên cao rất là tốt các bác kẹp một phát là cái cuống quả sẽ dính ở phía bên này là các bác từ từ hạ xuống đưa quả xuống đất không bị vỡ nha các bác nhá đây là cái kéo thế còn cái này là cái hệ thống dây cáp hệ thống dây cáp thì cái này các bác dùng các bác nghiên cứu thì có thể các bác có thể tháo ra được và nhiều khi các bác mà bóp mạnh tay quá thì có thể là cái cáp này nó tuột thì các bác cũng có thể nối lại được lắp lại được nó không khó đâu nó chỉ là những cái khớp thôi chỉ là khớp nối thôi đấy nó rất là dễ cái này thì các bác cứ linh động nhá thế còn cái tay cầm này cũng có cái độ xoay cho các bác là gần như là gần được 360 độ ấy đấy khi các bác đưa lên cái mũi ở trên kia Ờ, mà nó đúng ờ, khớp rồi phía dưới tay cầm này nó chưa đúng tay cho các bác các bác phải xoay sang xoay sang này xoay sang nào để cho các bác bóp này là thuận lợi nhất thuận lợi nhất đây nó quay dài cho các anh em nhìn thấy này đấy nhá khi tôi bóp này à, cái miệng trên này đấy miệng trên nó nhấp nhả nhấp nhả đấy nhá đấy. kéo uh, cắt cành ở trên cao đấy. Đấy đây đây tôi chẳng có quả nào hết cho các bác xem thử cái cành này đi để các bác thấy được rằng là đây đây có quả ổi rồi quả ổi coi rồi đấy nhá tôi ví dụ thử các bác này đây cắt này rồi cắt các bác giữ nguyên cái tay ở dưới giữ nguyên tay dưới nhá các bác thấy không là cái phần nhựa kia sẽ giữ lại cái quả cho các bác các bác thả ở dưới dùng cho hái hồng hái la ai những cái quả gọi là mong manh dễ vỡ các bác nhé cực kỳ an toàn đấy thả xuống dưới rồi ok rồi nhả ra rơi xuống đấy các bác nắm được nhá thế còn à, dùng cho hái quả cắt cành trên cao hai mẫu 3 m và 4 m hàng ship COD đi toàn quốc các bác mua hàng chỉ cần cho thông tin họ tên địa chỉ không cần phải đặt cọc gì hết về tới nhà cho các bác bóc ra xem và kiểm tra xem và kiểm tra đúng cái mẫu kéo các cành như thế này là các bác nhận hàng Đấy, hoàn toàn ok chưa sẽ đi toàn quốc cái này phục vụ cho anh em ờ, cho các bác làm vườn hoặc là hộ gia đình mỗi nhà cũng lên sắm đến một cái có quả nào trên cao mình thèo xuống rất là hay Đấy, nhá các bác nhá dùng cho tất cả mọi người luôn ai ai cũng có thể mua được giá thì có ờ, mấy trăm nghìn thôi bốn năm trăm nghìn các bác cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại ở phía dưới nhá rồi xin chào các bác hẹn lại các bác trong những cái clip sau